Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Hôm nay mình và em gái Phương Anh xinh đẹp sẽ lại có mặt ở đây và giải đáp các thắc mắc từ số thứ năm lần trước của anh em Cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng với chúng mình trong suốt 5 số hỏi đáp vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn là động lực to lớn giúp cho mình, anh Phong cũng như là cả ekip có thêm động lực để sản xuất ra những nội dung hay hơn, hấp dẫn hơn để gửi tới cho các bạn, những người có cùng đam mê công nghệ với các bọn mình. Và sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Ngay bây giờ, mình và Phương Anh sẽ giải đáp các câu hỏi mà các bạn đã gửi về trong số lần trước. Bây giờ thì mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên à, đến từ bạn Huy Hoàng và bạn có hỏi như sau. Anh chị suy nghĩ như thế nào khi Apple bán Mac Pro hơn 1 tỷ? Cảm ơn bạn Huy Hoàng đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Tại sự kiện WWDC e hôm nọ, Quả thực là Apple đã khiến cho cả cộng đồng mạng dậy sóng. Người bàn ra bàn vào, xong ai cũng kêu là Mac Pro quá đắt. Với cá nhân mình, nếu để bỏ ra số tiền như vậy để có được chiếc Mac Pro thì câu trả lời là không. Căn bản mình cũng làm gì có mà bỏ. Chiếc Mac Pro đó của Apple thì quả thực là được thiết kế rất đẹp và cả cấu hình cũng rất khủng, gần như là một chiếc siêu máy tính mini vậy. Và có lẽ như là Apple ra mắt nó để hướng đến những người dùng làm phim chuyên nghiệp hay là kỹ xảo hình ảnh chuyên nghiệp và có thể là hướng tới những tổ chức, những doanh nghiệp chuyên về đồ họa. Đồ của Apple thì từ xưa đến nay vẫn luôn bị chê là đắt. Tuy vậy thì mình nghĩ là Apple vẫn luôn có cái lý của họ khi đi kèm với những sản phẩm đắt đỏ đó là sự hữu ích, thú vị và cực kỳ tuyệt vời khi sử dụng những sản phẩm đến từ Apple. À, vâng nhưng mà đối với bản thân em thì số tiền bỏ ra để mua một chiếc máy tính như thế là quá là lớn chẳng uh, những hơn một tỷ lận nếu là em thì em sẽ mua ngay một chiếc CX5 đi cho mát mẻ, tội gì anh nhỉ? Đồng ý cả hai tay em nhé, nếu mà đến nếu mà mua xe đến chỗ anh. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tâm Vũ. Bạn có câu hỏi cho chương trình như sau. Anh chị có thể chỉ cho em cách nhận biết màn hình zin khi mua ZBook Studio cũ được không ạ? Em cảm ơn anh chị. À, cảm ơn bạn Tâm Vũ đã đặt câu hỏi tới chương trình. Câu hỏi của bạn cũng chính là thắc mắc của rất nhiều bạn khác nữa. Đối với những chiếc máy đã qua sử dụng, việc kiểm tra màn hình còn zin hay đã bị thay rồi cũng không phải là quá khó. Cách thứ nhất, bạn hãy quan sát xem màn hình hiển thị còn tốt hay là không, có điểm gì đáng quan ngại hay không. Tiếp theo thì bạn hãy nhìn đến phần răng quanh viền màn hình xem là có hiện tượng bất thường nào hay không. Cách thứ hai, theo mình nghĩ là hữu hiệu hơn. Bạn hãy qua nhờ các anh kỹ thuật viên của cửa hàng Viettech 88 test cho bạn nhé. Bao chuẩn 100% luôn. Hy vọng là câu trả lời này đã giúp ích đến cho các bạn. Và tiếp theo là một câu hỏi đến từ bạn yêu em dạy khờ. Bạn có hỏi anh Phong như sau. Anh Phong cho em hỏi, có thể lắp thêm RAM khác bus, khác dung lượng trên cùng một chiếc laptop được không? À, cảm ơn bạn yêu dạy khờ. Câu hỏi của bạn sự rất hay. Bạn đúng là một người rất là thích vọc vạch về công nghệ đấy. Theo như mình tìm hiểu được và cũng thử bọc trên chiếc PC của mình, hai thanh RAM mặc dù khác bát không cùng dung lượng vẫn có thể chạy tốt trên máy tính bạn nhé. Tuy nhiên thì hiệu suất hoạt động của máy tính sẽ bị giảm đi một chút. Mình đã lắp một thanh RAM 4GB BAT 1333 MHz và một thanh RAM 8GB BAT 1666 mà máy vẫn chạy ngon lành. Tuy nhiên, mình khuyên bạn nên lắp RAM cùng bát và cùng dung lượng để máy tính của bạn có thể đạt hiệu suất tối đa bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mèo Con. Bạn có hỏi như sau. Anh chị ơi, cho em hỏi MacBook Pro 2016 của em bị chai pin. Giờ phải làm sao ạ? Hu hu hu. À, xin chào bạn mèo con, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến chương trình. MacBook Pro của bạn tính đến thời điểm hiện tại đã được khoảng 3 năm rồi nên hiện tượng chai pin trên máy là một điều mình nghĩ là hết sức bình thường. Tuy nhiên mà trong 3 năm mà bạn dùng chai pin MacBook thì quả là cường độ làm việc của bạn khá là kinh khủng. Nhưng đừng lo bạn nhé, nếu như bạn ở Hà Nội thì à, bạn có thể mang máy ra hệ thống sửa chữa pin MacBook lớn, kỹ thuật viên sẽ thay pin giúp cho bạn. Mac nhỏ, một trong những địa chỉ uy tín cho bạn, đó chính là Viettech 88. Hãy qua đó để nhân viên không chỉ nhiệt tình để hướng dẫn cho bạn mà còn rất là giỏi nữa. Ghi vào sổ tay địa chỉ thôi nào. Tiếp theo đó chính là một câu hỏi. Câu hỏi thứ năm đến từ bạn Đình Đức. Em chào anh chị. Chả là em mới mua chiếc Dell Vostro 3558 nhưng dùng nhanh hao pin quá. Anh chị chỉ dùng em cách nào để kéo dài thời gian sử dụng pin với ạ. Xin mời anh Phong sẽ có thể giải đáp cho bạn Đình Đức câu hỏi này được không ạ? Cảm ơn Đình Đức đã đặt câu hỏi về chương trình. Hiện tượng hao pin mà em gặp là điều hết sức bình thường, nhất là em lại đang sử dụng dòng máy phổ thông đến từ Dell. Có một số cách để giúp em tiết kiệm pin hơn. Thứ nhất là em hãy tắt những ứng dụng đang được khởi động cùng Windows, ví dụ như là Cốc Cốc chẳng hạn. Mỗi khi mở máy thì Cốc ờ, Cốc sẽ thường khởi động cùng với Win, gây tốn pin và chậm cả máy nữa. Thêm nữa là em hãy bật Task Manager lên và xem ứng dụng nào đang chạy ngầm và tiêu tốn nhiều tài nguyên của CPU cũng như pin thì hãy tắt chúng đi. Em cũng không nên để nhiều ứng dụng chạy ngầm quá vì nếu máy em cấu hình thấp thì càng để đa nhiệm nhiều thì máy sẽ càng giật và lát. Và một yếu tố nữa là màn hình của máy, em hãy setup ánh sáng sao cho phù hợp với môi trường xung quanh. Đừng để sáng quá, vừa hại mắt lại vừa tốn pin em nhé. Và mong rằng với những gợi ý như trên thì em sẽ có thể cải thiện được tình trạng pin của máy. Câu hỏi thứ 6 đến từ bạn Tuấn Hoàng và bạn có đặt một câu hỏi dành cho anh Phong như sau. À, em chào anh, hiện nay em đang tập tành edit video bằng Premiere nhưng khi render video em có mở Start Manager thì thấy CPU hoạt động hết công suất mà GPU thì không. Anh chị hãy giải đáp giúp em được không ạ? Cảm ơn Phương Anh. Chào em Tuấn Hoàng, cảm ơn em đã đặt câu hỏi về chương trình. Câu hỏi của em cũng chính là thắc mắc của anh khoảng 2 năm về trước. Hồi đó, anh mới tập tành edit video và cái tính hay tay máy tò mò nên mỗi khi render video, anh thường bật Task Manager lên để kiểm tra xem Premier tự ngốn tài nguyên của máy như thế nào. Và kết quả là cũng giống như điều mà em đang băn khoăn. Và phải mất một tháng sau anh mới có lời giải đáp cho vấn đề này. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc phần mềm dựng phim của chúng ta đang sử dụng ưu tiên việc render bằng CPU. Tuy nhiên, chỉ khi nào em dựng video có thêm nhiều hiệu ứng từ After Effects thì khi đó GPU mới hoạt động em nhé. Video nào effect lắm thì GPU mới hoạt động tầm khoảng 40 đến 50% mà thôi. Anh ờ, giải thích như vậy thì có lẽ em đã phần nào hiểu được vấn đề rồi, phải không? Chúc em sẽ dựng được nhiều video khủng và kiếm được thật nhiều tiền từ YouTube và video em nhé. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Trung Anh. Bạn cô đặt câu hỏi như sau. Em chào anh chị, mong anh chị giải đáp giúp em về việc tra keo tản nhiệt cho máy tính có phải là giải pháp lâu dài hay không ạ? Và câu hỏi này thì có lẽ sẽ nhường Phương Anh giải đáp cho bạn Trung Anh. Được rồi, ờ, xin chào Trung Anh. Cảm ơn Trung Anh đã đặt câu hỏi, ờ, câu hỏi rất là hay và thú vị. Mình nghĩ rằng việc quá nhiệt trên những chiếc laptop hiện nay là điều mà chúng ta rất dễ gặp phải. Nguyên nhân là các hãng chạy đua cấu hình, chạy đua thiết kế dẫn đến việc những chiếc máy dù mỏng gọn nhẹ nhưng luôn trong một tình trạng quá nhiệt. Đánh đổi tàn nhiệt lấy độ mỏng, lấy hiệu năng mạnh và cái giá phải trả là CPU của máy lúc nào cũng lên đến 100% và từ đó giải pháp treo theo tản nhiệt ra đời. Bản chất của keo tản nhiệt đó là một lọ hóa chất được phát minh ra giúp tản nhiệt cho CPU, nhưng theo mình thì đó chỉ là một giải pháp tạm thời mà thôi, bởi keo tản nhiệt cho thời gian sử dụng rất ngắn, rồi sau đó thì mọi thứ lại đâu đóng đó mà thôi đúng không ạ? À, cốt lõi của vấn đề tản nhiệt ở trên laptop là máy được trang bị nhiều quạt gió hay không, các ống heat pipe có nhiều hay không, càng nhiều thì tản nhiệt càng tốt và ngược lại. Lời khuyên chân thành của mình dành cho các bạn là hãy chọn những chiếc máy có tản nhiệt tốt như vậy thì em nó mới có thể đồng hành cùng chúng ta theo năm tháng được. Như vậy, vừa rồi mình và em gái Phương Anh xinh đẹp đã giải đáp cho các bạn các câu hỏi của mọi người gửi về trong số thứ năm tuần trước. Vậy còn các bạn, các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về laptop nói riêng hay công nghệ nói chung, vui lòng để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Còn bây giờ thì à, mình và anh Phong xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hỏi đáp tiếp theo. Bye bye.